Hello, xin chào tất cả anh chị em. À, chúng ta hôm nay có hỏi đáp về thị trường, hỏi gì đáp nấy, đáp gì hỏi đấy. Thì à, nếu anh chị em à, đang có mặt trong cái buổi à, hỏi đáp hôm nay thì có bất cứ câu hỏi nào, bất cứ điều gì chúng ta hỏi thì à, chúng ta hãy comment vào phần hố chat ạ. Hello, xin chào anh chị em và các bạn nếu chúng ta đang có mặt ở ô chat thì hãy comment để Dũng biết rằng anh chị em đang nghe rõ Dũng nói ạ nếu chị em có mặt thì hãy comment vào ô chat ạ comment vào ô chat để biết rằng là chúng ta đang nghe rõ comment số 1 à, xin chào Đông Đô bạn Đông Đô xin chào à, Đặng Trung Đức bạn Trần Sang đầu tư nhưng mà vô địch Dương uh, Mạnh Hùng à Đức Giang Hà Dương Khắc Tiệp Xin chào Khắc Tiệp nhá Xin chào Nguyễn Ngoan Xin chào Lê Văn Thủy Minh Huệ Xin chào bạn Minh Huệ Xin chào Trần Trần Tài Xin chào Hà Kim Dung Xin chào Nguyễn Ngọc Tú Xin chào Minh Huệ Và xin chào Nguyễn Đức Duy Rất nhiều anh chị em đang có mặt ở à, trong buổi livestream hôm nay Thì hôm nay chúng ta có một chương trình đó là hỏi gì đáp đấy Hỏi gì cũng được, bất cứ cái gì anh chị em muốn hỏi Thì Dũng sẽ gì ạ? chia sẻ trong à, một vài phút nữa Ok Xin chào Nguyễn luyện phi duy khương duy và william nguyễn huyền xin chào bạn nguyễn huyền nhá ok à, chúng ta đang có hơn 100 anh chị em rồi bây giờ chúng ta đợi thêm một vài phút nữa thì chúng ta bắt đầu chương trình hôm nay ạ à, bạn à, Trường Duy có nói là tuần sau thì trường chỉnh 40 đến 50 điểm thông thường thì Dũng cũng không dự đoán theo kiểu giảm 4 50 điểm và thông thường thì Dũng đưa ra những kịch bản kịch bản tức là chúng ta thấy là nếu thị trường nó sinh ra những kịch bản như nào đó tình đầu tư bởi vì à, thực tế dòng tiền nó quan trọng hơn cái suy nghĩ chúng ta xin chào bạn Nguyễn Ngọc Hòa xin chào ờ, Nguyễn Văn Thảo ok ở đây thì ờ, bạn Thảo Thầy ơi vé miễn phí lớp Hồ Chí Minh mang theo email à, à thực tế thì uh, có email thì uh, để gì ạ à, à, Dũng uh, gửi các thông tin cho quý vị các bạn nắm được rõ thông tin để còn gửi uh, những tài liệu có những tài liệu mà <coughs> mà cần gửi chúng ta thì không có email làm sao gửi được nên khi mà chúng ta có bạn bè thì chúng ta cung cấp email để các bạn gửi thông tin cho những người nhận như vậy đúng không ạ Ok ở đây đó bạn là thầy đánh giá thế nào về phiên hôm nay nếu phiên ngày mai test lại không có khối lượng bán tháo ra thì có thể mua mới được không câu chuyện này rất là thú vị đấy ạ <coughs> thế thì ờ, ở đây các bạn sẽ lưu ý cho Dũng như này đây đây là Dũng sẽ nói về cái biểu đồ à, chúng ta các bạn hãy gì à, khi chúng ta Dũng đang trả lời một câu hỏi thì chúng ta tạm thời là chúng ta hãy dừng đặt câu hỏi trước bởi vì nó trôi đi đúng không ạ chúng ta sẽ trôi các bạn sẽ gì ạ à? các bạn comment các bạn à, cần những gì cộng comment xin chào bạn đặng mai à, xin chào minh huệ ở đây có gì ạ một bạn minh huệ trước khi dũng trả lời câu này minh huệ là em đăng ký tham gia chương trình có được tặng sách hay không à, nếu ở đây thì có hai loại vé giả sử như là loại vé vip thì thông thường thông thường anh chị em ở vip thì đây là chúng ta sẽ thấy là đây là à, giáo trình này các bạn ở ngồi trên ghế ngô phía đầu cái điều thứ hai nữa là đây là cái cuốn sách ở à, đây cuốn sách này hơn 400 hơn 400 nghìn ở à, trong cuốn sách này là à, do Dũng tự tay do Dũng tự tay cùng đồng nghiệp biên tập đây là sách, về à, VSA mà nó có điều đặc biệt nữa là sau khi mà cái cuốn sách ra đời thì Dũng sẽ có những video để hướng dẫn chúng ta cách để sử dụng cuốn sách này thì đấy là cái cái mà thực tế nó không phải là giá trị 400 nghìn mà thậm chí nó giá trị hơn gấp nhiều lần 400 nghìn thậm chí là nhiều triệu 3 đến 40 triệu theo Dũng thì nó phải đến 3 đến 40 triệu thậm chí là trăm triệu à, lý do tại sao như vậy thì trong chương trình Dũng sẽ chia sẻ lý do tại sao tại vì thực tế là chúng ta hiểu đơn giản là khi hôm qua Dũng có một cái chương trình chia sẻ về thị trường á thế thì ờ, người ta chỉ cần gì ạ có một số anh chị em thì chỉ cần đọc cái tiêu đề đúng không sau đó post lên mạng để gì ạ, thu hút đám đông tức là đọc tiêu đề xong nó to post lên mạng thu hút đám đông nên anh chị em khi mà anh chị em theo dõi nghe cái kênh của Quang Dũng DVD thì anh chị em comment cho Dũng là chúng ta hãy theo dõi bằng hết để khi mà chúng ta nghe được ờ, toàn bộ câu chuyện của một cái cái cái cái, cái chương trình livestream thì chúng ta mới hiểu được tại vì khi mà cái tiêu đề Dũng đặt ra là câu hỏi đúng không đặt ra câu hỏi nên khi mà chúng ta đọc mà đọc có một chút thôi thì chúng ta sẽ thấy gì ạ à? gì ạ à? sẽ không mang lại cho chúng ta đấy cái giá trị trong đầu tư ok ở đây có bạn gì ạ à? Minh Huệ thì hỏi là sách uh, thực ra cuốn sách này thì ờ, Dũng phải đúc kết hơn 13 năm kinh nghiệm thì mới tạo ra cuốn sách này nhưng không phải là tự nhiên nó có nên về cơ bản thì những cái trải nghiệm trong đầu tư chứng khoán này kiến thức cơ bản chiếm 50 phần trăm 50 phần trăm các bạn chỉ có 50 phần trăm nữa kiến thức cơ bản chỉ có 50 phần trăm nữa à, ờ, kiến thức về phân tích kỹ thuật thì nó cũng chỉ đúng 50 phần trăm thôi bởi vì uh, chúng ta biết rằng là nhiều khi chúng ta phân tích cơ bản rất là tốt nhưng kỹ thuật nó không đáp ứng được mua vẫn sai ngược lại phân tích cơ bản sai nhưng nhiều lúc ở kỹ thuật nó tốt thì cơ bản nó vẫn gì ạ chúng ta thấy là nhiều trường hợp thì thị trường vẫn gì ạ à, tăng rất mạnh và ngược lại chúng ta cần thêm gì ạ cái phản ứng của thị trường đặc biệt lúc lúc này thì thị trường nó có phản ứng rất là nhiều nên anh chị em lưu ý cho Dũng thế để câu hỏi đầu tiên câu hỏi đầu tiên ở đây à, một số bạn đang hỏi về các chương trình thì Dũng à, dành đôi phút à, khoảng độ cho Dũng khoảng độ 5 phút để Ờ, trả lời một số anh em nhé trả lời một số anh em về cái vé chương trình diễn ra vào gì ạ diễn ra vào uh, sáng ngày thứ bảy bắt đầu diễn ra tháng thứ bảy cái địa chỉ thì uh, tí nữa các bạn uh, hỗ trợ nha cho mình cái địa chỉ cái khách sạn cái trung tâm mà mà mà diễn ra cái chương trình đó thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới để mọi người biết được à, ở đây có thể thấy là có một bạn nói là vé miễn phí giới thiệu một bạn mua vé thường thì đi cùng có được ưu đãi không tức là uh, khi bạn mua vé thường thì về cơ bản thì bạn vẫn được ở đây thì bạn vẫn được uh, tặng quà bằng gì ạ uh, bằng thứ nhất là cái chương trình uh, cái chương trình VSA thì các bạn sẽ được giảm 20 phần trăm ngoài ra thì uh, Dũng có một cái ebook của William Nell cái ebook này thực tế trước đây uh, một bạn tức là trước đây là đã gì ạ cái đồng nghiệp cũng như là hệ thống đã mua khoảng 100 triệu một cái ebook tức là nó là cả một một từ một số lượng uh, khá là đông ebook của EUE William Neo và uh, Dũng sẽ tặng cho các bạn cái ebook này nên các bạn yên tâm là đây là cái chương trình mà uh, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều quà chẳng hạn nếu các bạn mua vé VIP thì các bạn sẽ được là đầu tiên là sách VSA sách VSA thì sẽ có hai một là gì ạ? trong sách VSA thì Dũng sẽ có video tức là cái video Dũng sẽ gì ạ phân tích từng cái cổ phiếu từng cái cách mà Dũng đã đầu tư trên trường suốt hơn 13 năm qua nên các bạn chỉ cần học qua đấy là các bạn đặc biệt là các bạn đã học qua Dũng rồi thì đây là một chương trình mà Dũng nghĩ là không không thực sự nó là cái không ở đâu có có được những cái này bởi vì đây là những trải nghiệm thực tế điều thứ hai là trong chương trình bình thường tới đây thì có những cái chương trình VEDA mang đến thực chiến tức là đào tạo trực tiếp trên hội trường lớn thì các bạn có thể tham gia để các bạn giảm được 20% và thứ ba nữa là bạn sẽ nhận được ebook miễn phí cái ebook này thì thực tế ngày trước mua là 100 triệu thực tế mua trên trên tức là cái ebook này nó hiện tại trên thị trường gần như không có thì đấy là những cái gì các bạn thấy được ạ ở đây các bạn thấy rằng là ở đây thì uh, giới thiệu được ba người tặng khóa bí mật ok nếu bạn ờ, ba uh, người thì các bạn sẽ được học khóa bí mật uh, khóa bí mật thì có online rồi khi các bạn học online và gì ạ còn thực tế là các bạn nếu các bạn mà uh, chưa biết Dũng là ai thì các bạn có thể tham gia các bạn tham gia thì các bạn uh, Ờ, về các bạn thì đây chương trình nếu cái chương trình này là cái chương trình của chúng ta 3 năm nay rồi Dũng không có tham gia ở Hồ Chí Minh về trước đây thì gần như là tháng nào Dũng có tổ chức chương trình ở đây à, tuy nhiên thì ờ, năm vừa rồi thì về dịch bệnh về nhiều các yếu tố khác nữa thì Dũng không có mặt nên bây giờ Dũng muốn quay trở lại Hồ Chí Minh để tri ân tất cả anh chị em nên chương trình này Dũng làm Dũng tin chắc rằng là nó sẽ mang lại những cái giá trị vượt trội cho chúng ta thực sự là là Dũng đang ấp ủ đang rất là hồi hộp để đến cái chương trình uh, sáng chủ nhật và chúng ta có gì ạ hai ngày hai ngày làm việc từ sáng đến tối từ sáng đến tối các bạn sẽ học được những cái trải nghiệm giả sử như là các bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều cái mà các bạn nghĩ rằng là các bạn không thể bao giờ có thể vượt qua tức là cái niềm tin giới hạn có những cái trò chơi mà dũng tin chắc là đó là những cái đầy thú vị tức là dũng sẽ cho các bạn trải nghiệm những trò chơi thực tế để cho chúng ta biết rằng là thực tế uh, chúng ta đã có cái bản thân chúng ta nó gì ạ chúng ta có những cái tố chất tốt hơn rất nhiều chúng ta có những niềm tin giới hạn mà chúng ta cần phải vượt qua đây là những trò chơi mà Dũng tin chắc là là à, không có một chương trình nào các bạn học các bạn có được đấy là cái trò chơi ở trong những buổi đầu tiên thì các bạn có học được ba trò chơi Dũng sẽ có hướng dẫn các ba trò chơi để trải nghiệm về thị trường ba trò chơi các bạn nhé ba trò chơi ngày thứ hai thì Dũng cũng tiếp tục đưa những trò chơi để các bạn ứng dụng được kể cả những trò chơi liên quan đến quy luật cung cầu các bạn sẽ thấy là Dũng sẽ đưa ra một quy luật cung cầu để các bạn có thể nắm rõ được điều thứ hai nữa là các bạn sẽ đấy là Dũng sẽ có một cái trò chơi tiếp theo là các bạn có thể hiểu rõ được là tại sao những cái trò chơi này nó lại gì ạ nó diễn ra trên thị trường mà ai cũng biết cái gì có trò chơi về cung cầu là trò chơi rất là hấp dẫn nên ở đây Dũng mong rằng là các bạn sẽ gì ạ là những người mà có thể hiểu rõ được là một cái trò chơi uh, về cung cầu chúng ta hiểu rõ được quy luật các bác big boy nhà tạo lập nó làm như nào thì đấy mới là những trải nghiệm thực tế quan trọng nhất là các bạn biết là các bạn đang cấp độ nào và chúng ta phải tiến lên cấp độ nào làm để mới thành công à, một bạn có hỏi thế trước khi ờ, chúng ta sẽ dừng lại đôi chút để chúng ta phân tích cổ phiếu trước khi chúng ta lại nói thiệu thì nói kỹ hơn về cái chương trình tối uh, sáng thứ bảy tức là mùng 6 mùng 7 tháng 8 đầu tiên các bạn có thể quay trở lại về thị trường đúng không một số bạn có hỏi lại thị trường thì đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy dù các bạn phân tích VSA hay phân tích cái gì chăng nữa thì chúng ta hiểu đơn giản là trong quá trình này hồi phục đi lên hồi phục hồi phục hồi phục và chúng ta thấy là cái biên độ này nó làm gì ạ các bạn có thể comment ạ comment ở đây ạ nếu các bạn là anh chị em nào học VSA nhé thì các bạn thấy là sau khi đầu tiên chúng ta cũng phải nhận thấy là gì ạ cái này là cái rất là rõ ràng để chúng ta hiểu thấy là có phải là trong quá trình mà VSA thì các bạn nhìn thấy những cái pha này đúng không bao nhiêu bạn nhìn thấy là trong quá trình pha đi lên này test cung này sau đó lại kiểm tra pha đi lên test cung đúng không pha đi lên test cung pha đi lên test cung vậy cái pha này đi lên có thành công được hay không thì chúng ta chưa biết được đúng không ạ cái pha này đi lên cái pha này này cái pha mà chúng ta đang gọi là pha đi lên này có thành công hay không có vượt qua thoát ra khỏi vùng này không chúng ta biết được chưa <clears throat> chúng ta chưa biết được như hôm qua thì uh, trong buổi sáng hôm nay uh, như có một cái thông tin nào đó có một bạn bạn nói rằng là cái ông Dũng này ông uh, bảo là thị trường uh, là cơ hội để mua vàng thế thì cái việc mà họ không xem video hoặc là chỉ họ họ cố gắng giật tít tức là họ cố gắng giật những cái tít để, để thu hút ờ, chắc là mục đích của họ có cái mục đích gì đó tôi không biết nhưng về cơ bản thì có ba cái lý do chính <clears throat> một là họ đang gì ạ có thể là ờ, một trong những mục đích là gì ạ thu hút khách hàng có thể là môi giới các bạn nào là môi giới là thu hút khách hàng thu hút đám đông về với họ hai là họ là gì ạ bị thua lỗ nhiều quá nên họ cay cú nên họ có thể chia sẻ đấy và thứ ba nữa là họ là gì ạ thứ ba nữa là họ là cái đối thủ nào đó tức là họ thấy rằng là cái việc mà gì ạ trong thời điểm hiện tại khi mà đầu tư khách hàng thua lỗ thì bây giờ họ sử dụng cái chiến lược này để à, bôi nhọ người khác thế thì câu chuyện này nó là câu chuyện rất bình thường trong đầu tư đấy ạ tại vì lý do tại sao các bạn biết ngay là gì ạ họ sử dụng nick ảo đơn giản thôi ạ họ sử dụng nick ảo và thứ hai nữa là nếu trong trường hợp những cái thông tin họ đưa ra thì họ cần phải nắm rõ rõ thì trước khi các bạn nhớ là cái thời điểm mà mà DVD có chia sẻ bao bạn nhớ là thời điểm DVD chia sẻ đó đây là thời điểm cuối cùng thị trường đạt đỉnh các bạn nếu bạn nào nhớ vùng này comment số 2 đúng không ạ tức là trước khi thị trường đạt đỉnh ở cái vùng này thì Dũng có nói là đây là cú cuối cùng để các bạn thoát ra thị trường đây là cái cơ hội cuối cùng để thoát ra thị trường tại vì trong VSA thì về cơ bản chúng ta cũng hiểu đơn giản là một quá trình tạo đỉnh ở tháng 7 này nó sẽ có một quá trình phân phối diễn ra từ 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn các bạn nhá đặt đỉnh là đặt đỉnh của các cổ phiếu dòng vốn hóa lớn blue chip còn quá trình này là quá trình kéo lên của các nhóm penny đầu cơ thì về cơ bản chúng ta cũng thấy tương tự như vậy tại sao chúng ta lại nói về câu chuyện này bởi vì chúng ta biết rằng là quá trình tạo đỉnh nó cần phải mất rất nhiều thời gian vậy quá trình tạo đáy thì nó có mất nhiều thời gian hay không ạ theo các bạn nếu quá trình để tạo đáy thì nó có thể tạo đáy ngay ở thời điểm này hay không hay là nó nó có thể vượt qua nếu chúng ta nhé các bạn nhìn nếu các bạn để ý một chút này các bạn đặc biệt là học VSA đi các bạn uh, phân tích cùng DVD một cách gì ạ uh, mang tính chất là chuyên nghiệp đúng không ạ các bạn đồng ý ạ comment số 1 đấy ạ Dũng sẽ đặt câu hỏi để chúng ta cùng phân tích như thế thì nó khách quan các bạn nếu ạ nếu ờ, đồng ý thì comment số 1 ạ chúng ta cùng đặt câu hỏi cùng phân tích thì nó khách quan hơn cùng khách quan hơn à, cùng khách quan hơn thế thì ở đây nếu trong trường hợp thị trường nhé trong trường hợp thị trường là tích cực nhé chúng ta gọi là thị trường rất là tích cực đi thì chúng ta gọi cái vùng này là gì ạ nếu giả sử thị trường tích cực gọi vùng này là vùng gì đấy chúng ta gọi là vùng này là vùng gì đây là chúng trong trường hợp là chúng ta nhìn những pha này pha tạo đáy thì có phải là cái vùng này là vùng hỗ trợ đầu tiên đúng không chúng ta gọi là vùng này là vùng hỗ trợ đầu tiên trong VSA chúng ta gọi là gì ạ gọi là gì ạ đó ờ, chúng ta sẽ gọi là cái này là gì ạ PS đúng rồi anh chị em cứ comment đúng hay sai không ạ giả sử đây chúng ta gọi là vùng PS đúng không đây PS thế thì sau quá trình PS này thì thị trường có phải tạo ra cái sự bán tháo ở đây không ạ tạo ra sự bán tháo ở đây đây có sự bán tháo sau khi sự bán tháo ở đây thì việc hồi phục ở đây chúng ta thường là nó không có khối lượng và nó yếu dần đi đúng không ạ đang yếu dần đi bởi vì có phải một lượng lớn nhà đầu tư bị kẹt ở phía trên này họ bán ra không ạ đúng không kẹt ở phía trên này họ bán ra <coughs> đây là quá trình bán ra bán ra bởi vì họ đã thu lỗ và quá trình này lại tiếp tục bán tháo và quá trình bán tháo này nếu trong trường hợp bán tháo mà nó gãy vùng hỗ trợ đây chúng ta nhá cứ học đến đâu chúng ta gãy vùng hỗ trợ đây vùng vùng gãy vùng hỗ trợ nhưng khối lượng ở đây nó vẫn còn lớn và nó hồi không có khối lượng đây hồi này không khối lượng thì lần này chúng ta thấy là nó gãy cùng hỗ trợ chúng ta thấy điều gì ra nó gãy cùng hỗ trợ chúng ta thấy điều gì xảy ra này ạ chúng ta thấy là không có lượng cung bán ra đúng không không có lượng cung bán ra chúng ta nhìn này đây không có lượng cung bán ra vậy không có lượng cung bán ra thì nó có xu hướng hồi đúng không ạ nó có xu hồi và khi nó có xu hồi thì sao khi có xuống hồi thì cái việc bùng nổ theo này nó phải là gì một nó phải làm sao nó phải mạnh mẽ đúng không nên cái hồi này nó chưa tạo ra sự mạnh mẽ cái hồi này vì giả sử nó giống ở đây này bao nhiêu bạn đã kiếm được cái lợi nhuận đôi chút về cái các cổ phiếu mà Dũng chia sẻ đó là cổ phiếu gì ạ một số các cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ một số cổ phiếu chúng ta kiếm được lợi nhuận ở đây đúng không như là PVS, BSR thì chúng ta có vẻ đoạn này chúng ta cũng kiếm một đôi chút lợi nhuận nhưng có một vài cổ phiếu như là SSI chúng ta cũng kiếm được không ạ? SSI cũng kiếm được không ạ? Thì tương tự như vậy sau đó thì chúng ta nhìn đến cổ phiếu đấy giảm và ở đây chúng ta thấy là trong quá trình hồi này thì chúng ta cũng nhìn một vài cổ phiếu có thể đôi chút lợi nhuận giả sử như này nhưng thực ra là cũng chả được bao nhiêu cả hoặc là nếu chúng ta nhìn đây chúng ta cũng chưa được bao nhiêu cả chúng ta nhìn uh, vài cổ phiếu đó anh chị em sẽ cho một vài cổ phiếu xem là cái nhóm cổ phiếu nào có lợi nhuận đi ạ đây chúng ta nhìn ạ làm gì có lợi nhuận đâu ạ làm gì ạ chúng ta để ý một chút đi ạ tại vì chúng ta phải thật thực tế một chút ạ anh chị em để ý một chút là bây giờ chúng ta thử xem là nếu mà nhóm về hàng dai các cổ phiếu thì chúng ta thấy là có nhóm cổ phiếu SI đúng không nếu giả sử SI là chúng ta nhìn nhá bây giờ chúng ta để nhá. nếu chúng ta mua ở đây các bạn nhá các bạn mua ở đây và chúng ta đầu tư cổ phiếu ở đây nó khác nhau không ạ <clears throat> chúng ta thấy ở đây ở đây khác nhau không ạ anh em thấy ở khác nhau không ạ nhìn vùng này vùng này khác nhau không ạ thế thì rõ ràng là gì ạ ở đây ở đây trong trường hợp nó lên hồi lên một chút thì ở đây chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta mua ở trên vùng này là rủi ro chúng ta đúng không rủi ro rất lớn chứ không ta đấy chúng ta gọi là rủi ro rất lớn với chúng ta đấy là cách đầu tiên chúng ta nhìn thấy là nên ở trên vị trí trả hạn chúng ta mua vẫn chưa đảm bảo cho độ an toàn đơn giản đầu tiên là như vậy <clears throat> chúng ta sẽ lấy một cổ phiếu khác đi à, một bạn có bảo là TCTG đúng không TCTG, thử hỏi các bạn là có bao nhiêu bạn có mua cổ phiếu theo kiểu dạng này không ạ? Có này không ạ? nếu bạn mua cổ phiếu bắt đáy ở đây thì khác nào mua cổ phiếu bắt đáy ở đây đúng không bạn mua bắt đáy ở đây đúng không và bạn mua bắt đáy ở đây rồi ạ nhà mình có hiểu không ạ nên những anh chị em mua ở đây bắt đáy ở đây và bảo là lãi được một khoản lợi nhuận đây thì đây nó mang tính rất là ảo tưởng nó ảo tưởng rất là lớn bởi vì những cái quá trình bắt đáy ở đây cấp bắt đáy ở đây hoặc bắt đáy ở đây nó giống nhau và trong trường hợp nó được thì chúng ta tưởng rằng là mình rất là thành công nhưng về cơ bản nếu chiến lược bắt đáy theo kiểu may hơn thua này thì khả năng chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng về một góc độ nào đó trong thời gian dài các bạn sẽ thấy ạ ok ạ à, cảm ơn bạn à, Vũ Phương ở ờ, đây có một số bạn có hỏi đây là nhóm cổ phiếu à, kinh bắc chúng ta thử xem kinh bắc nhá anh chị em để ý kinh bắc một chút ạ KBC KBC thực tế thì KBC nếu chẳng hạn nếu anh chị em có thể mua ở đây thì cũng là một cái điểm mua à, thực tế thì à, hôm trước nếu các bạn nào để ý thì Dũng có nói rằng nó lên đến đây đúng không nó sẽ lên đến đây và điều chỉnh đúng không đây vùng kháng cự này nó chỉ là hồi đấy ạ hiện tại hồi trong hồi thôi còn thực tế là chưa biết là nó tại vì ở đây chúng ta là khi nó lên đến vùng gì ạ à? vùng kháng cự mạnh này nó nổi lượng này lên đến vùng kháng cự mạnh nó nổi lượng nên khả năng đi xa rất là thấp đúng không chúng ta thấy là thị trường là có phải là cái dạng mua như này không PVS thì nó giống là mua giống như PVS đúng không đây là chẳng hạn này đáy thứ nhất này đáy thứ hai này đáy thứ ba đáy thứ có thể mua đáy thứ ba hoặc là mua điểm này hai chiến lược mua khác nhau bởi vì tại sao lại mua chiến lược này bởi vì rõ ràng đáy này thấp hơn đáy này các bạn có gì có hiểu không ạ Dũng sẽ phân tích cho các bạn cách để mua những cổ phiếu dạng này nếu các bạn hiểu rõ thì các bạn comment nhá đầu tiên là đáy thứ nhất này sau đáy thứ hai này thị trường này và đáy thứ ba thị trường và chúng ta nhìn thấy những đáy này có xu hướng giảm thấp hơn đúng không ạ nhưng nếu các bạn nhìn thấy đáy này sao ạ chúng ta nhìn thấy sao anh chị em comment đấy thì có thể mua ở đây hoặc mua điểm này là những cái đáy này nó thị trường nó giảm thấp hơn nhưng cái đáy này nó lại cao hơn nên có thể một số trường hợp mua ở đây nhưng mua điểm này là ăn mua sớm để điểm này an toàn nhất nhưng chúng ta chúng ta được bao nhiêu ạ mua giá 36 chúng tôi cho là 35 đi ạ bán giá 40 thì chúng ta cũng được có hơn 10 phần trăm nhưng chúng ta thì ờ, rõ ràng là cái biên độ lợi nhuận nó không lớn tại vì cái cổ phiếu này để đi vượt qua một cái cản rất là lớn đây các bạn biết là cái cản lớn ở đây thì gần như không thể nhá gần như không thể nên không mua được nữa đấy các bạn à, hiểu không ạ nếu bạn hiểu về vùng này comment cho Dũng số ba cái đồng ạ Dũng sẽ không ạ <clears throat> hôm nay không nói được uh, to nên anh chị em thông cảm ok thế thì đấy là cách là như vậy đấy nhưng tại sao vùng này thì ờ, Dũng không bám sát được thị trường thứ hai nữa là gì ạ để ờ, đảm bảo cho chúng ta khi mà thị trường tạo đáy thì chúng ta có cái lực tức là chúng ta có cái khi mà chúng ta ở trong một đoạn lớn này chúng ta không vào thị trường giả sử chúng các bạn không vào thị trường đấy ạ thì khi mà trong trường hợp nhá thị trường nếu bây giờ chúng ta đang phân tích cái pha đầu tiên là pha đáy này thì nó có thể kéo lên nhưng bây giờ chúng ta sẽ xem là cái pha kéo lên này cái độ an toàn nó cao hơn thì đầu tiên chúng ta nhìn này bắt đầu có điểm nổ cái nổ này thì nó có thể là do các cổ phiếu dòng ngân hàng chúng ta thử lấy một vài cổ phiếu ngân hàng chúng ta biết ngay giả sử như việc công Vietcombank đây cổ phiếu Vietcombank <coughs> chúng ta cổ phiếu việc công Vietcombank nó mang tính bo cung thì đây là nổ nó ta kéo lên rất là mạnh và cái cổ phiếu này nó nổ khối lượng lớn này gặp vùng này thì chắc chắn nó phải cần thời gian nha chắc chắn nó cần thời gian rất dài đây là cổ phiếu Vietcombank cần thời gian rất dài để tái tích lũy nên cổ phiếu này nó cũng tác động lên thị trường khá là nhiều trong thời gian vừa qua đấy chúng ta về các bạn chúng ta thấy cái thứ hai chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu STB cũng tương tự như vậy chúng ta nhìn thấy của STB nó cũng bắt đầu có những điểm nổ đáy thứ nhất này đáy thứ hai và thực tế test lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và lần thứ tư hôm trước Dung có chia sẻ là chúng ta có thể mua điểm này ok chúng ta có thể mua điểm này là độ an toàn nhưng cái xu hướng cổ phiếu này đi xa hay, hay không thì Dũng không biết nhưng khả năng thì quá trình test này nó sẽ có thể lên đến vùng này khả năng nó lên vùng này trước khi chúng ta có thể chúng ta bán ra từ khả năng nó lên đến vùng này đấy khả năng lên vùng này tại vì cái vùng này là vùng cản rất là lớn và cái điểm mua này là điểm à, an toàn điểm mua này là an toàn Dũng nói các bạn là điểm mua an toàn nhưng quan trọng ở đây chúng ta nhìn thấy này nếu bình thường với cái chiến lược mà Dũng sẽ áp dụng trong thời gian tới tức là khi mà cái quá trình này các bạn nhìn nhé quá quá trình này bắt đầu nó đi nó test lần thứ nhất này đây là đánh nhá test lần thứ nhất test lần thứ hai và sau khi nó lên đến vùng này bắt đầu nó yếu chưa anh chị em để nó yếu chưa anh chị em có nhìn thấy nó bắt đầu nó yếu đi chưa nếu nhìn thấy comment cái <coughs> anh chị em nhìn thấy nó yếu hơn không ạ chứ trong những phiên gần đây mọi thứ chúng ta không thể nhìn thấy là toàn bộ thị trường nó giống nhau hết nhưng về cơ bản thì chúng ta thấy là cái tốc độ tăng của nó bắt đầu yếu dần đi cái tốc độ tăng của nó bắt đầu yếu dần đi yếu dần đi nên căn bản là gì ạ nếu yếu dần đi mà chúng ta cố chấp chúng ta mua vào thì sao ạ chúng ta vẫn cố chấp để chúng ta mua vào thì sao ạ đúng không cố chấp để mua vào thì có thể khả năng nó sẽ bị điều chỉnh và khi nó điều điều chỉnh thì chúng ta sẽ thấy là khi nó điều chỉnh như này chúng ta không biết là điều chỉnh nhiều hay ít nhưng có phải nếu chúng ta mất 10 phần trăm thì chúng ta gỡ lại lâu ít ạ lâu ít. nếu chúng ta bị mất 10 phần trăm thì điều gì diễn ra trong trường hợp nó điều chỉnh nó test lại cái đỉnh này này thậm chí là nó test lại cái đáy này cái khả năng test lại cái đáy này có thể diễn ra chúng ta thấy không ạ khả năng test lại cái đáy này này có thể diễn ra <clears throat> còn trong trường hợp nó yếu hơn thì nó về đến đây à đúng không yếu hơn về đến đây nhưng bây giờ chúng ta biết chưa chúng ta biết là nó về đến đây hay là về đến đây chưa chưa biết là nó về đến đây hay là về đến đây nhưng xác suất trong trường hợp ở đây chúng ta là dù nó có tốt lắm đi chăng nữa thì nó đến đây nó đến thêm một chút nữa là nó phải điều chỉnh tại vì thực tế chúng ta nhìn thấy là mắt thường chúng ta thấy là cái nguồn cung nguồn cung bắt đầu có dấu hiệu ít đi và cái gì ạ nguồn cung ít đi rất là nhiều và chúng ta thấy biên độ giá bắt đầu có sự xu hướng giảm tức là xu hướng giảm khá là nhẹ nên trong trường hợp ở đây chúng ta thấy là nếu trường hợp mà nó gãy cái vùng này các bạn nhá bây chúng ta đặt câu hỏi là trường hợp gãy cái vùng này thì chúng ta đợi chờ cái gì ạ đây chúng ta gọi nhá nếu gãy vùng này thì chúng ta đang có một cơ hội rất lớn ở vùng này đúng không bao nhiêu bạn có thể hiểu rõ rằng là sau khi gãy cái vùng này tại vì nó test lần thứ nhất không ra khối lượng lần thứ hai không ra khối lượng nên lần thứ ba tạo đáy ở đây rất là cao và đấy chính là cách để chúng ta xác định bùng nổ theo đà bao nhiêu bạn có thể nhìn rõ được kịch bản đầu tiên mà các bạn thấy rõ rằng là nếu mà Dũng xác định đáy ở cái vùng này và bắt đầu có thể gia tăng về gì ạ? gia tăng về tiền gia tăng về sự tập trung vào các cổ phiếu mạnh nhất ở đoạn này thì xác suất để kiếm được 30 phần trăm lợi nhuận thậm chí là 40 phần trăm lợi nhuận đơn giản không ạ nếu các bạn nhìn thấy rõ có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ Dũng lấy kịch bản đầu tiên ạ nên đầu tư nó là như vậy đó nó nhàn như vậy trên thị trường người ta nói nào mình không cần quan tâm bởi vì những cái sóng hồi đơn giản là sóng hồi đấy ạ đơn giản sóng hồi thôi còn nó hồi như nào thông dòng tiền nào nhóm cổ phiếu nào khỏe hơn vậy khi mà cái đoạn nó giảm sâu hơn thế này và nhà nó giảm sâu hơn thế này thì chúng ta quay trở lại một cái cổ phiếu PVS cái đợt trước mà các bạn nhìn thấy Dũng phân tích nếu các bạn nhớ được thì có thể comment là PVS có phải cái thời điểm mà Dũng có nói rằng là đây là đáy của thị trường đúng không anh chị em có nhớ không? đáy thứ nhất đáy thứ hai và đáy thứ ba anh chị em có nhớ đoạn nào không ạ nếu anh chị em có nhớ nhớ tại vì Dũng muốn là chúng ta học thực hành ạ anh chị em có nhớ là đáy thứ nhất này đáy thứ hai thì ba tức là những cái đáy này nó thấp hơn nếu anh chị em có nhớ thì comment có kìa ạ thì nhưng quan trọng là Dũng thấy là cái đỉnh cái cái đáy cổ phiếu này nó đang đi cao hơn cái đáy này này bắt đầu đi cao hơn và Dũng mua đây cách mua tức là cái cái cổ phiếu mà mình thấy nó mạnh hơn là cổ phiếu này và mình sẽ mua luôn ở cái vùng này khi chúng ta mua ở giá 22 mà cổ phiếu lên 32 tầm tầm 32 là chúng ta đã có được khá khá lợi nhuận rồi đúng không thế bây giờ chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà thị trường chung của chúng ta đây là những cái mà cổ phiếu vậy chúng ta có thể nhìn xem là trong thời gian tới nếu mà thị trường của chúng ta chúng ta nhìn cái chỉ số vn index này nó xảy ra một tình trạng nó cái đáy này này dù là cái thị trường nó giảm thấp hơn cái thấp hơn này cái cái nó bị gãy nhưng một cái cổ phiếu nào đó giả sử chúng ta giả sử như hòa phát đi nhà anh chị em ví dụ như hòa phát mà nó chỉ giảm đến đâu đây mà nó tăng thì sao nó tăng đầu tiên thì sao <coughs> anh chị em thấy nó tăng thì sao ạ thì chúng ta lúc đấy chúng ta lên tàu chúng ta mua tuyệt vời không ạ tại vì thị trường giảm mạnh nhất rất là sâu rồi mà cổ phiếu chúng ta nó không giảm thì đầu tư như vậy nó an toàn và chúng ta kiếm được lợi nhuận cao không ạ anh chị em anh chị em có hiểu chiến lược này không anh chị em nếu có thì comment cho dũng số 100 ngay đầu tư nó phải như thế chứ làm sao đánh bài được chúng ta không thể đánh bạc được bởi vì tiền bây giờ nó khan hiếm đúng không tiền bây giờ là khan hiếm cực kỳ khan hiếm nên bây giờ chúng ta dùng bà dùng uh, chơi đầu tư chứng khoán mà cứ đánh bạc thì làm sao mà có thể thành công được nên các bạn sử dụng chiến lược như vậy thì có phải là gì ạ có big boy chúng ta cũng đứng trên vai người khổng lồ đúng không chúng ta đứng trên vai người khổng lồ chứ không phải là dựa vào dựa vào những thông tin tại vì thông tin là thông tin rồi ạ thông tin là thông tin thôi còn vậy thực tế là mọi thứ nó phải phản ánh trên thị trường nhưng tại sao mấy hôm trước Dũng bảo là Dũng đang e ngại về gì ạ về cái tỷ giá thế thôi tỷ giá thì lo ngại nhất là tỷ giá của gì ạ lo ngại nhất là tỷ giá của thằng USD nếu thằng USD nó vẫn tiếp tục tăng thì rõ ràng là câu chuyện mà chúng ta cần phải lo ngại là đúng rồi bởi vì Việt Nam này tăng quá thì nó bị phá giá nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta đợi cái quá trình này diễn ra nếu nó diễn ra thì tốt còn trong trường hợp nó không diễn ra thì sao anh chị em nhá bây giờ trong trường hợp nó không diễn ra chúng ta nhìn lại đây những quá trình kéo lên không thể diễn ra thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là gì ạ bao nhiêu chị em là nếu bây giờ chúng ta lấy một kịch bản tiếp theo trong trường hợp nó không diễn ra được chưa không diễn ra thì đầu tiên chúng ta thấy là cái vùng này nó nó cản lớn không ạ anh chị em thấy nếu anh chị em nếu mà lớn thì bảo lớn nhỏ là nhỏ chúng ta thấy là cái cản này lớn không ạ chúng ta nhìn thấy cản này đây cái vùng cản nó vượt thế khi nó vượt vượt các cản mà nó cố tình mà kéo lên thì sao cố tình kéo xin lỗi cố định kéo ra đây là cả này đây nó là cả và nó vượt qua khối lượng thấp vậy nó cố kình kéo là sao cố định kéo thì thực ra đây là những khoảng trống kẹt rất là nhiều thì phía trên này là cả rất là cao <clears throat> một cái quá trình đi lên cản mà nhiều cản đây là nhiều cản cố gắng kéo lên vượt qua khoảng trống này thì thực tế nó cũng không thể vượt qua được bởi vì cổ phiếu chúng ta nhìn này chúng ta lại quay trở lại câu chuyện của những năm về thời gian trước anh chị em có nhớ bài học này không ạ chúng ta lại quay trở lại bài học này anh chị em có nhớ bài học này không ạ nếu ai nhớ bài học này có thể comment cho Dũng số 50 đúng không ạ tại vì uh, chúng ta cần phải ôn lại cái bài học này 50 bài học của số 50 thế cái bài học này có phải là khi mà cổ phiếu nó chạy nước rút đấy <coughs> chạy nước rút thì DVD ờ, có chia sẻ là thời điểm bán ra Tuy nhiên thì các bạn lưu ý là thời điểm này cũng nhớ là nó vào tháng 5 thì nếu bạn nào có lưu có nhớ là thời điểm này là các công ty chứng khoán họ nói là rất là xấu ở đây đúng không anh chị em nó có nhớ là phần lớn công ty chứng khoán là nói là sell and may này thông tin là tiêu cực là xấu là nhiều thứ nhưng có mỗi DVD thì DVD có phân tích là đây là đỉnh đây là đỉnh của nó sau khi nó gặp đỉnh nó test lần thứ nhất test lần thứ hai và test ở đây chúng ta thấy gọi là lần thứ ba vậy nó test tất cả lần thứ nhất lần thứ hai thứ ba trên cái đỉnh này lượng cổ phiếu đây không bán ra lượng cổ phiếu kẹt ở đây không bán ra thì nó tốt hay xấu tốt hay xấu ạ và các bạn nhớ là là tại vì tất cả những cái sự kiện này đều gì ạ các bạn có nhớ là lúc đó chúng ta có một cái kỳ Dũng cũng như không nhớ chính xác lắm nhưng rõ ràng là lúc đó cả thị trường bảo gì ạ bán ra và đây chính là cổ phiếu mà Dũng có chia sẻ thế thì câu chuyện ở đây các bạn thấy là nếu các bạn cứ đợi chờ để làm theo đúng những cái gì chia sẻ thì đầu tư có phải là lợi nhuận nó còn ăn lợi nhuận thứ nhất là chúng ta an toàn đầu tiên là an toàn cái điều thứ hai là gì an toàn là một điều thứ hai là chúng ta phải hiểu bản chất của nó cái bản chất phải tích lũy thì nó mới lên được thì ở đây thì cũng tương tự như vậy nên các bạn không thể nóng sổ được nên một vài thành phần ngoài kia khi họ chia sẻ những cái thông tin sai sự thật vì nhằm trục lợi chúng ta thôi họ nhằm trục lợi thì ờ, nó có một cái quy luật đó là quy luật nhân quả à, dũng không muốn nói nhiều về quy luật này nhưng quy luật nhân quả thực tế thì à, chúng ta gieo nhân nào chúng ta gieo như nào thì nhặt quả đấy gieo cái gì thì nhặt cái đấy anh chị em nhớ nhá tất cả gieo cái gì thì chúng ta phải nhặt cái đấy đấy là quy luật nhân quả rồi nên làm làm gì ạ nên nếu bình thường chúng ta gì ạ cuộc sống nó ngắn lắm cuộc sống rất là ngắn nên cái việc mà chúng ta luôn luôn đi tìm người khác để chúng ta gì ạ à, tìm cái cái cái tức là nó không có sự chính trực thì nó luôn luôn tạo ra sự đau khổ à, tạo tạo ra sự khổ nên tất cả những gì Dũng chia sẻ đây Dũng, thường thì Dũng sẽ đưa ra những cái sự kiện các bạn thường bao giờ cũng đưa ra sự kiện đưa ra con số để chúng ta phân tích thế thì bây giờ chúng ta có bài tập ở cái phần này để các bạn có thể Dũng sẽ nói đi nói lại để chúng ta nhớ đi nhớ lại thôi cái điều kiện đầu tiên ở trong đợt này các bạn nhớ cho Dũng đó là gì một là điều kiện ở đây nếu trong trường hợp mà nó test lại cái đỉnh này đây test này đây là cái vùng này nó cũng nhiều mà thì nó còn cần thêm thời gian một chút đây cần thêm thời gian một chút khi nó có nhiều thời gian một chút thì cái việc sau này chúng ta mua ở đây được không ạ còn nếu nếu một hai phiên thì không ok nhá nó phải ít nhất là một hoặc hai tuần anh chị em hiểu chưa một hoặc hai tuần này một hoặc hai tuần ở đây tức là khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng này, này nó có độ đủ an toàn tại sao chúng ta lại cần phải một hai tuần bởi vì chúng ta cần xuyên tục qua 1300 lượng đủ thì chết mới đủ còn nếu mà cái đoạn này nó ngắn á, thì nó chỉ lên đến đây thôi ạ à. lên đến đây vượt qua tí và nó lại gãy và chúng ta mất rất nhiều thời gian anh chị em hiểu không ạ tại vì tất cả nó dựa vào quy luật cung cầu hello nhà mình đã hiểu ra các kịch bản của nó chưa ạ kịch bản tốt nhất của nó kịch bản tuyệt vời nhất của nó thì nó cũng cần phải như vậy nên ờ, nếu bây giờ hỏi là, là có đầu tư hay không thì thực tế mình không đầu tư tại sao mình cứ bảo là thế bây giờ mọi người ăn lồi mồm nhưng quan quan trọng là từ đầu năm cuối cuối năm chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền từ đầu năm đến cuối năm chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền ở đây có một số chị không biết là chị có chị Mai ở đây không ạ à? một số khách hàng Dũng hỗ trợ đấy đấy là những người mà khách hàng mà đầu tư vào vào cơ sở ấy là những người có kết quả tốt nhất có thể nhìn ra có thể comment này thế thì câu chuyện ở đây nó gì ạ không phải là chúng ta lúc nào cũng giao dịch và chúng ta cần phải giao dịch có kịch bản có chiến lược trước khi chúng ta đầu tư lúc đấy chúng ta mới quản trị được cảm xúc ok Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng thế vậy các bạn đã hiểu về cái phần này chưa à, một vài bạn có thể chia sẻ câu hỏi vừa rồi cũng một số bạn hỏi là VBank thì bây giờ nha nhìn này phân tích cho chúng ta một cái cổ phiếu đây ạ theo bạn là cổ phiếu này đang yếu hay mạnh đây chúng ta nhìn này đây là cái, cái vai này cái vai này nó rơi rất là thẳng đứng này thực ra cái mục đích của các big boy á bản thân họ bán đi một lượng lớn cổ phiếu đây rồi là dự họ mua ở đây nhé cả nhà nhé bán lên một lượng lớn cổ phiếu sau đó thì họ lại tiếp tục tạo ra sự hồi phục để bán tiếp sau khi bán tiếp thì họ tạo ra một cái đợt hồi phục để bán tháo tiếp tháo tiếp và trong trường hợp như này họ chỉ cần dùng một lực nhỏ họ kéo lên này. lực nhỏ họ kéo lên và sau đó họ lại tiếp tục bán tiếp nhìn thấy chưa học thêm này là bán tiếp khi mà họ bán tiếp chúng ta thấy họ bán tiếp ở đây mà chúng ta đang mong cầu lên đây à cái xác suất để đi lên nó thấp xác suất để đi lên trong đoạn này nó rất là thấp nên cản đây này đi lên từ 18 đến 26 cũng khá là cao rồi nó đã bung được khối lượng như này rồi thì thì mình làm gì ạ khối lượng lớn là SO W hai, thì mình làm gì thoát thôi chứ còn mua bán gì nữa vậy phân tích chúng ta thấy là bao nhiêu giây nếu bây giờ anh chị em mà bình thường là học xong A, thì anh chị em là gì ạ bao nhiêu giây có thể phân tích được cổ phiếu ạ bao nhiêu giây ạ đúng không chúng ta chưa để nghĩ rằng bao nhiêu giây có thể nhìn ra là cổ phiếu còn trừ bây giờ chúng ta gọi là chúng ta bảo chúng ta mua ở đây và chúng ta kiếm được gì ạ mua ở đây sau đó lãi ở đây là nhiều tại vì nếu chúng ta mua ở đây đúng không mua ở đây đúng không thì khác gì mua ở đây đâu khác gì mua ở đây đâu giống nhau hết mà đúng không khác gì như mua ở đây không nên bảo mua ở đây kiếm được lợi nhuận ở đây cái điều vô lý vô lý lắm nên chúng ta cần phải gì ạ tỉnh táo tỉnh thức ạ Sam nhá anh chị em để ý Sam một chút thì một bạn có hỏi thì Sam quá trình tích lũy khá là dài nó cũng tạo ra khối lượng đột biến đây nên thực sự là Dũng cũng không khoái lắm tức là tích lũy rất là nhiều đây nhưng tạo ra khối lượng đột biến tức là khối lượng lớn như này mà nó giá nó không tăng mạnh nha khối lượng lớn như này mà giá không tăng mạnh khi khối lượng lớn mà giá không tăng mạnh thì chúng ta cần phải gì ạ đứng ngoài nha đứng ngoài anh em đồng ý không ạ lớn và giá tăng mạnh vì chúng ta thấy là cái quá trình tích lũy cổ phiếu nó như này cơ mà nó mất thời, thời gian lắm á ok à, một vài bạn có hỏi cổ phiếu dầu khí chúng sẽ phân tích về dầu khí <clears throat> giá dầu khí thì uh, nó đang trong quá trình tái tích lũy nhưng về góc độ nào đó Dũng sẽ phân tích sau ở cái bản tin sau nhìn về giá dầu khí có thể góc độ nào đó nó cũng không được tích cực lắm tức là cái giá của giá dầu nhé chúng ta nói đến giá dầu tại vì khi nó giảm dưới dưới 100 chúng ta sẽ có một cái buổi phân tích về giá dầu để anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta đẩy giá dầu á, thì cái việc mà những cái cổ phiếu như PVD như này anh chị em nhé nhớ là PVD như này nhìn về đây ạ đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai và đỉnh thứ ba khối lượng lớn như này cái luận luôn là cái gì ạ cái luận luôn là được chưa nếu nhìn về cổ phiếu này đỉnh nhất này đỉnh thứ hai đỉnh thứ ba khối lượng lớn và không phát ra được thì cổ phiếu này số này xấu ạ đây là đỉnh thứ ba này khối lượng lớn không thoát ra được chúng ta nhìn nhá chúng ta phải phân tích một cách gì ạ thứ hai là gì ạ đang nằm dưới s 200 khối lượng lớn nó không ra được không không khối lượng lớn mà không, mà không thoát khối lượng lớn mà nó giá không tăng thì nó là yếu yếu mà nó giảm này ạ khối lượng lớn nữa thì rất yếu hiểu chưa anh em thấy đơn giản không ạ tại vì cái khối lượng này nó giảm rất sâu chen đỉnh đỉnh và đỉnh và khi đỉnh này lên kéo lên nó xấu thì tại sao mua vào PVS nên từ đấy có thể nhìn giá dầu khí chúng ta kiếm biết được à, cổ phiếu giá dầu khí chúng ta thấy là bán tháo này đúng không thì có phải là bây các bạn nhìn thấy là Dũng đã đưa ra kịch bản này chưa hello đây kịch bản nó có sẵn đúng không <clears throat> anh chị em thấy kịch bản này có sẵn chưa đã vẽ sẵn rồi đấy đã vẽ sẵn từ mấy hôm trước rồi đấy tại vì nó lên nó không khối lượng gặp ở đây cản lớn thì làm sao lên được nên nếu trong trường hợp nó test chúng ta sẽ mua sau còn không đứng ngoài BSR BSR BSR thì có thể tích cực hơn nhưng nếu mà trong quá trình kéo trước đây chúng ta hôm qua chúng ta nói là có thể nó tạo ra quá trình kéo lên nhưng bây giờ hôm nay chúng ta không kéo lên một khối lượng lớn như này tốt hay xấu nó kéo lên mà khối lượng lớn như này nó xấu vậy các bạn thấy không ạ chỉ cần đôi chút kiến thức thôi tại vì cái kiến thức này chúng ta có một cái nền tảng rất là quan trọng thế ở đây các bạn sẽ thấy là trong cuốn sách này nếu các bạn nhìn thấy uh, các bạn có thể nhìn thấy là ở đây là cái phần mà các bạn nhìn thấy tất cả những phần mà khi mà ở đây chúng ta nói rất là kỹ Đấy. dao động lớn mạnh mẽ khối lượng lớn tăng khối lượng lớn đấy các bạn nhìn này đây là những cái gì ạ? chỉ có DVD duy nhất xuất bản này tất cả cái này là thị trường chứng khoán Việt Nam thế thì ở đây chúng ta thấy là mọi thứ nó nó có nó giống nhau nên khi mà thị trường nó là đỉnh ấy, nó, nó rất là nực cười từ khi mà mình có chia sẻ là trường đỉnh thì bắt đầu một số vào chửi bới thế nọ thế kia thì câu chuyện ở đây đó là gì ạ câu chuyện đấy là họ không biết và cuối cùng là họ trả lại nạn nhân rất là lớn nạn nhân thì uh, trong chương trình diễn ra vào mùng 6 mùng 7 à, chúng ta có thể gì ạ à? mùng 6 mùng 7 anh chị em có thể comment đăng ký ở đây đăng ký sớm à, sẽ có những vé có phí anh chị em có vé có phí và có vé miễn phí anh chị em nào có phí thì à, ở đây à, sẽ được à, tặng cuốn sách VSA tặng cuốn sách à, có phí thì anh chị em được tặng cuốn sách thứ hai là nếu anh chị em tham gia tất cả các chương trình đào tạo của Dũng thì được gì ạ? chiết khấu 20 phần trăm offline nhé chương trình này chương trình offline thứ ba nữa là gì ạ là chúng ta được tặng ebook một cái ebook mà trước đây một người bạn tặng dũng người bạn tặng thì cái ebook này bạn có nói là bạn gì ạ mua trăm triệu ồ nè đấy là cái cái mà à, mình nó đây là cái sự thật là người, người bạn tặng chứ không phải mình mua nên mình cũng không biết chính xác là là 100 triệu hay không nhưng nó rất tài liệu và những tài liệu này là cái tài liệu vô giá trong quá trình đầu tư thế thì kiến thức mà chúng ta có rồi cộng những tài liệu thì gì ạ ok à, thì ờ, khi bạn muốn đăng ký thì bạn đây đây là cái đường link bên dưới bạn có thể đăng ký đường link bên dưới đường link bên dưới ok đăng ký đăng ký có vé thì được tặng sách thì trong sách này Dũng sẽ có uh, những video để phân tích cái cuốn sách này Tại vì đây là cuốn sách Dũng nghĩ là đó là cuốn sách uh, công thức đây là công thức triệu đô đấy bởi vì tất cả những trải nghiệm trong này nó là trải nghiệm quan trọng trong trường hợp nếu bạn hiểu được VSA nữa thì đây là một trong những chiến lược tuyệt vời nhất mà Dũng mang đến thế thì uh, chương trình này thì uh, cái nội dung nó có những điều gì thứ nhất là đầu tiên chúng ta sẽ hiểu là uh, cái cảm xúc nó đến từ đâu các bạn sẽ hiểu là làm thế nào để các bạn có thể quản trị được cái cảm xúc và biết cái cảm xúc đó đến từ đâu và khi các bạn biết cảm xúc nó đến từ đâu các bạn quản trị cảm xúc các bạn hiểu về cảm xúc thì các bạn mới đầu tư thành công được nên cái này trong cái, cái chương trình này dũng gọi là tâm tâm tức là cái phần bên trong thân là sức khỏe là cái cơ thể chúng ta và trí thì trong cái chương trình toàn bộ chương trình đào tạo của Dũng thì nó sẽ đến từ tâm thân trí các bạn nhớ nhá cái chương trình đào tạo nó gồm gồm ba cái tháp là tam giác đó là tâm thân trí thân là gì ạ thân là sức khỏe cái nghị lực cái sự vượt lên ờ, mọi cái thách thức đồng cả trí là trí tuệ là những chiến lược đầu tư là phương pháp đầu tư có thể gì ạ cũng có một phương pháp uh, hôm trước thì một số anh chị em có thể nghe nó có thể là uh, nó nó nó thấy là hơi quá tức là chúng ta gọi là công thức nhân x10 tại sao là công thức nhân x10 thì hôm đó hôm đó Dũng sẽ cho cho các bạn biết là tại sao chúng ta lại biết một cái công thức x10 ngay ở phiên hôm đó luôn ạ ngay ở hôm đó các bạn sẽ có một cái cái, cái thử nghiệm luôn ở trong cái hội trường đấy mới là cái các bạn có thể trải nghiệm được nên đây là cái trải nghiệm các bạn có thể thấy được là nếu chúng ta biết rằng cái trí tuệ chúng ta nguồn lực chúng ta nó rất là lớn nên bây giờ chúng ta thấy rằng là mọi thứ chúng ta có thể thay đổi rất là nhanh trong tích tắc nếu chúng ta biết cách để thay đổi ok thì uh, trong một vài phút nữa Dũng có một cái chương trình đó là đang chương trình là VSA VSA thì ờ, anh chị em nào đang có trong chương trình VSA có thể comment số 1 đúng không ạ chương trình VSA thì hiện tại đang được đào tạo diễn ra được uh, buổi này là buổi thứ hai buổi thứ hai và chương trình này thì uh, là chương trình mà Dũng sẽ xây dựng toàn bộ phễu tức là toàn bộ những chương trình để tiếp tục quay cho những cái học online quay online tức là nên cái thời gian nó sẽ rất là dài nên nếu bạn nào quan tâm đến khóa học ở A thì các bạn có thể ờ, đăng ký và đây là cái khóa học và nó có mức phí thấp nhất tức rẻ nhất mà các bạn ờ, có thể đăng ký thời điểm này vì sau cái chương trình này thì cái mức học phí nó sẽ bắt đầu có sự gia tăng đáng kể thì nếu các bạn nào quan tâm đến A, về cơ bản thì sau mỗi một chương trình như vậy thì các bạn sẽ là cái sự tăng trưởng về gì ạ phát triển bản thân nó quan trọng hơn phát triển kinh doanh phát triển bản thân là các bạn phát triển về kỹ năng kỹ năng về đầu tư phát triển về kỷ luật phát triển về chiến lược phát triển về dạng quản trị cảm xúc tất cả kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn đầu tư thành công hơn giúp cho bạn những cái chiến lược à, tăng vốn tăng gì ạ tăng lợi nhuận và giúp cho bạn hiểu rõ là các bạn cần phải làm gì trong quá trình đầu tư Dũng sẽ còn à, hẹn gặp lại tiếp bạn vào buổi ngày mai thì vì ngày mai là ngày cuối thì Dũng sẽ có rất nhiều chương trình để gửi tặng các bạn để chương trình nó có cái gì mọi thứ nó như nào đấy hội trường nó ra sao và một số các bạn có thể gửi cái thông tin về cái hội trường để các bạn nào là những đăng ký miễn phí thì các bạn cũng gì ạ có thể đến hội trường ngay các bạn có thể đến hội trường các bạn nếu mà chưa có vé thì các bạn cứ đến hội trường và à, sau đó thì hệ thống sẽ gì hỗ trợ chúng ta vào hội trường tuy nhiên thì để cái việc mà chúng ta nhận được nhiều quà cũng như là có gì ạ có như, à, sách của Dũng thì các bạn có thể đăng ký một cái vé à, xin cảm ơn các bạn và xin à, hẹn gặp lại các bạn à, trong chương trình à, tiếp theo chúc các bạn có một buổi tối năng lượng buổi tối năng lượng à, xin cảm ơn ok à, đúng rồi ạ à, và chương trình viết a là chương trình sẽ có chương trình offline bây giờ Dũng đã có một chương trình offline trong thời gian tới nên các bạn yên tâm là gì ạ các bạn học được qua video qua gì ạ qua video qua cái gì nữa video các bạn học xong nhé có một loạt video các bạn học xong sau đó thì các bạn sẽ được Dũng hướng dẫn cho gì ạ trong Zoom và cuối cùng các bạn sẽ được thực chiến à, qua Zoom là thực chiến rồi còn cuối cùng là các bạn sẽ được à, Dũng đào tạo trên hội trường và Dũng tin chắc là trong quá trình đào tạo trên hội trường thì đây là cái chương trình về đào tạo chứng khoán có thể số 1 Việt Nam không phải có thể số 1 Việt Nam nữa mà chắc chắn là số 1 Việt Nam xin cảm ơn rất nhiều